chào tất cả anh em nhé thì ờ, hôm nay đến với cái video này thì ờ, tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em một tay cái một cái bộ hột tài xỉu để cho anh em ra sòng giới anh em ra sân chơi đấu trường lớn để anh em đi đánh tài xỉu lắc tài xỉu bịp ở ngoài sòng giới giúp cho anh em có 7 80 phần trăm tỷ lệ chiến thắng anh em nhé bộ hột này nó có tên là bộ hột tài xỉu vip bộ hột này thì hoàn toàn là không tăng tích Đấy, bộ hột này cơ sở bên tôi mới cho ra mắt khoảng thời gian đợt tết nguyên đán này Đấy hoàn toàn không tăng tích nhá anh em nhé. tôi bao cho anh em ăn thua trẻ hột Đấy. bao nhiêu tiền tôi cũng làm chơi thì tôi sẽ bỏ qua cái bước gọi là bước uh, thử tăng tích để tiết kiệm thời gian cho anh em anh em tham khảo video thì anh em xem xem luôn cái à, tỷ lệ đi của cái bộ hột này nhất là nó đi đều 5 năm trên tài trên xỉu và anh em cũng có thể giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu vip này một cách rất là đơn giản nhờ vào những cái thao tác lắc hột tài xỉu cách lắc hột tài xỉu bên cơ sở bên tôi sẽ chia sẻ cho anh em và bộ hột này anh em có thể lên tài xuống xỉu tùy theo ý muốn này giữ tài giữ xỉu thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em trước tiên là cái tỷ lệ đi đều để cho anh em cảm nhận cái hột tài xỉu vip này nó như thế nào xỉu đúng không ạ hai hai sáu lên tài 552 xuống xỉu một ba bốn này lên tài 156 đấy, số xỉu đấy bộ hột chạy rất là đều anh em nhé và cái bộ hột này à, chống thầy thợ nghe hột chống máy phân âm nghe hột anh em nhé đấy. số xỉu lên tài 346 đúng không ạ đấy tiếp tục chén này xuống xỉu giữ luôn xỉu cho anh em vài chén này 133 tiếp tục giữ xỉu đó báo nhất tiếp tục là xỉu đấy thì anh em quan sát cái bộ hột này nó lên đôi lên cặp rất là nhiều và cái bộ hột này đi rất là khôn anh em nhé anh em tay con thì rất là khó đoán hột thì tiếng hột thì không thể nào nghe được đấy thì anh em nào mà hứng thú muốn sở hữu cho mình cái bộ hột tài xỉu vip này thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn trực tiếp 24 trên 24 đấy thì uh, video ngày hôm nay tôi làm đây là kết thúc xin chào tất cả anh em